Đây cũng là dấu hiệu cho thấy mẫu sedan thế hệ mới này sắp được phân phối tại Việt Nam trong năm nay. Về thiết kế, mặt trước của Toyota Camry 2019 vẫn giữ vẻ cuốn hút với lưới tản nhiệt thanh mảnh được đặt ngay trên bộ phận hút khí cỡ lớn với các thanh ngang được mạ kim loại. Hệ thống đèn pha sử dụng công nghệ 2 LED cho vùng chiếu sáng rộng và xa hơn. Đây là nâng cấp đáng giá so với phiên bản 2018 chỉ sử dụng đèn halogen kết hợp LED. Phiên bản hybrid sẽ đi kèm với logo Toyota viền xanh dương đẹp mắt. Ở phía sau, đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED tương tự đèn pha, các vòm bánh sau nhô ra đôi chút kết hợp với lại cánh gió nhỏ dính vào thân xe giúp cho Camry mới trông cơ bắp và thể thao hơn. Tất cả các phiên bản Camry 2019 đều trang bị hệ thống treo MacPherson ở phía trước trong khi phía sau dùng hệ thống theo xương đòn kép. Hệ thống thông tin giải trí được thiết kế hình tam giác ngược với màn hình 8 inch cảm ứng và các nút bấm trải đều xung quanh. Hệ thống giải trí Toyota Entune 3.0 với giao diện trực quan và kết nối dễ dàng hơn. Hai phiên bản cao cấp nhất ra mắt tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ công nghệ hybrid bao gồm động cơ 2.5 lít so với công suất 178 mã lực và mô men xoắn cực đại 221 Nm đi cùng với động cơ điện công suất 120 mã lực và mô men xoắn 202 Nm.